Bạn đang lắng nghe những đóa hoa lòng radio, kênh kết nối và chia sẻ cảm xúc. Chúc bạn có những giây phút thật thư giãn, thật an. Đôi chân ta đi mãi một đời qua ngày ngày tháng tháng qua miền khô hạn trốn phù sa đi qua nắng rồi đi qua gió chỉ có trái tim cứ miệt mài vang dội yêu thương với đời trái tim không cần biết ta bao nhiêu tuổi cuộc sống vội vã quá cuồng nhiệt quá hay là chúng ta cùng ngồi xuống một chút cùng nhau chia sẻ chuyện trò trao tặng và lắng nghe từng nếp gấp của cảm xúc được bật ra trong thật thà trong tự tốn ta ngừng đi cho đôi chân ta nghỉ cho trái tim ta sống lại bởi chúng ta hoàn toàn thấu nhận rằng trái tim và khối óc ta đang ồn ấp biết bao điều không thể bật thành lời nên ta viết nên ta sáng tác ta lắng nghe ta kết nối kênh phát thanh những đóa hoa lòng radio là quán trọ trạm dừng chân nơi những tâm hồn lữ thứ yêu thơ văn âm nhạc, yêu đời và yêu người được trải nỗi niềm qua án ngữ, giai điệu, phím đàn. Chúng ta đến cùng kết nối và tạo nên những sản phẩm tinh thần từ sáng tạo và đam mê cùng gửi đến cộng đồng những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống hay chỉ đơn giản chúng ta sẽ đến lắng nghe đôi điều tản mạn để rồi bắt gặp chính mình trong đó khe khẽ thôi những đóa hoa lòng radio hy vọng những tâm hồn yêu thơ văn âm nhạc và sáng tạo sẽ có được những giây phút trải lòng sâu sắc qua những tác phẩm tinh thần của chính mình Mến chào mừng tất cả những ngòi viết, những tâm hồn rực rỡ. Đừng ngần ngại gửi tác phẩm, truyện ngắn, thơ văn, tiếng đàn, giọng hát và giọng đọc của bạn đến địa chỉ email những đóa hoa lòng a gmail.com nhé. Với tất cả sự tham gia đóng góp tác phẩm cảm xúc và sáng tạo này, các bạn đã nghiêng vai đồng hành cùng những mảnh đời trẻ mồ côi bệnh nhân ung thư và những người già neo đơn rồi chúng ta sẽ đi trên hành trình thương này cùng nhau từ tốn thôi bắt đầu từ những gì chúng ta có song song những đóa hoa lòng bén chút khán thính giả tác giả có những buổi thưởng thức radio tuyệt vời và chỉ bằng cách nhấn nút theo dõi bạn đã là sứ giả nghiêng vai cùng chúng mình chấp cánh hành trình thương này rồi đấy và từ đó chúng ta neo ngày an nhiên bạn nhé Cảm ơn bạn đã dành thời gian đồng hành cùng hành trình thương của những đóa hoa lòng radio. Những bình luận, chia sẻ và theo dõi của bạn là món quà ấm áp nhất chúng mình nhận được xuyên suốt hành trình này. Hẹn gặp bạn ở các số tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn, đóa hoa mùa an.